Ờ, hôm nay em test ờ, máy tiện ờ, Tuda Miller dòng 500 x 1300 chống tâm 1m3. Này là tiện được kính qua băng là 500, qua bàn dao là 280. hiện tại bơm cặp ở trên máy là bơm cặp 230 số lật mọi người nhé Máy có hầu này. Đây là băng đầu máy và vít me. Bàn dao van sau đầy đủ bơm nước máng phôi con này thì có thể nâng mâm lên được em chạy từ tốc độ đây, anh phòng tu đâu nó nhấp nữa đầu máy thì có một nút nhấp để sang số đây là tốc độ bao nhiêu tốc độ 96 thay đổi cứ thay đổi liên tục chạy mỗi tốc độ một tí thôi tốc độ bao nhiêu hả à? tốc độ 45 này rồi chuyển tiếp đi máy có phanh cơ ấy. sử dụng phanh cơ tốc độ 21 rồi tốc độ 70 tốc độ thấp nhất là 21 tốc độ cao nhất là 1500 ạ tốc độ này là tốc độ 960 à đấy là đây là tốc 960 960 đúng không đây là về 96 rồi này đây là tốc độ là 290 rồi ok tốc độ 450 rồi tốc độ 700 rồi tốc độ 1500 đây là đang chạy tự động uh, bàn uh, ngang này tự động bàn dọc này mọi người có nhu cầu liên hệ 0964 306 068 em thọ máy cộng cũng thắng dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người Ok em ơi